นหลังหอยเด็กก็เด็กรอเเนอะเขางอนเนอะมึงทูอยู่เลยป่าเว้ยเจ็กกินเอาเว้ยชอกเขาเว้ยไปยีน่าลูกที่ฮะนั่งวิมโมไหมเห็นมาหลังดีกว่าเออเดี๋ยวหาเดี๋ยวติดติดเลย เออวะวันเดียเอ๊ะนายยังเดี๋ยอยู่ เจ้ากิดก่อนเนี่ยวิมโมแต่เมื ดูตาเกยโตตะวมัวเอ้ยนะตัวมัวกับมัวปุ๊บเป็นยากรพนปุ๊บห้องก่อเมื่อกีก่อนเนาะมัวเอ้ยตัวกับมัวตากับปุ๊บนี่มัวตาปุ๊บห้องก่อนดิกับปุ๊บดึกดิมัวตา kamu nak kalau nak kalau jawab berani hang k a l a À, ờ, có tay tay đi đi, Alafu katanya có ni tadi? Alafu kau dong kau kau tak mau kau dah kau. Ah, mana? Kau dong kau kau tak mau kau dah kau. Eh, rồi, kau dah. Eh, bila mau kau kau mana? Eh, mau kau kalau mau kau kan. đom cứ cứ thế mùa ấy mong mà mùa ấy bông bông bông mình rực hè ô tôi làm tôi cây lên lên giết khá giết nó giết ơi ok giống cái nó nó nữa nói nó nó nó nó nó sang tao n được thang đó về mua nó cả luôn ờ đặt đường nào đây cái đặc lệ cái đặc lệ lăng mô đó đừng cái nhá đặc lệ mô là cả là cả lại bao cái đừng cái mô tao vào Ô, chào Git. Ôi. Cậu sao mà nào? Đây, cậu sao ta? Mà nó nông nguyên sao em ạ, gọi nằm sao em ạ. Đây, đi đi nguyên sao ta? Mình thế. Có to kra nó nằm có. À, berapa ha? Berapa kedem pro ha? Eh, berapa kedem. Nó là ngô thôi đó. Nó nó mồi lá. Ờ, nó, nó mua ra phơ đi thôi thôi đó thôi, thì nó là Wah. Moko to ko. Moko to. Tengah. Oh, moko niya, moko niya. Moko Mokor, rin. Kulo. Moko, moko Mokor, moko bejung yung moko, moko to. Moko Mokor, na. Moko Mokor, nang nang yung eh. Mokor, moko, moko to na na. Moko, moko Mokor. moko yak tuh, moko. Mokor, moko to nan. Oh, moko, moko po ma. Moko to bejung bejung bejung po moko. Mo na ka to, hinaw la. Moko, dalang ah. Dalang moko na. Dalang moko na. Dalang ah. Moko. Oi mo to hoi, aya tanga. Mo to hoi mo ko. anh mà hay aya tanga do gri chu hoi, mo ko. Mo như là Ile mo nyu cho yo mo po chắc. Như chuẩn bị nhất là rất là mồ đấy, mồ đấy. rồi, Rồi mồ. rồi, Mồ có bồ chắc như là mồ nhu đằng biết được mua mà thôi có cái đầu đấy. Mồ có bồ chắc. mô, Mồ mô có flow ấy, mồ còn nguy pôn mồ nhu, mô nhu mà mặn cái tao tấn, 2 tấn Kergit, ang siya kergit Nung tayo do may etaw no vi mo mò, mò, ko tu mò còn, na po na pon po mò to như mò nyo nyo tụ mò mo to mo nyo muốn Eh, munin để sang, nga, là, la, là còn kung sang, sa tao Ôi Ôi Đi lại cho mình qua cho Nguy chế thì ngót nguy nguy nguy chế ơi, lăng bà vậy lại lăng bà Vậy này để muốn qua Vậy để nguy chỉ lại đã Đi nguy nó bắt lăng bà Vâng Vâng đi nguy vậy Tầm nên là tăng nguy lên này Quả nó ớt ớt lên Mồ mồ mồ ở đây vượt đấy Rồi គេថាចុះបែបើបើអត់មកងាស់ណាព្រឹងធីក្លោកណាលើដូចដកដកតាក៏ឡំណែនមកក៏គេវាហរកតាក៏របិកតាក៏បើព្រឹបណែនឡើងបើយល់មកម៉ែទៅគេយល់ហ្នឹងមកបាទបាទបាទដល់ដល់ខែយល់លំនេះនេះលេមកមកចាស់ទៅយឹតម្លេហ្នឹងមកតអេងទៅទូមកយឹតណានឹង moko tu mo nyo mo mo mo tu kre pol tu moko kala moko e nombre mo mo em mo to mo em re ka giờ cái nó nó nó nó bật lên đúng không ạ mà cái mà cái mò na cho nên ờ đúng rồi bật lên à đúng không ạ bật lên hả nó ờ cái lúc bật lên coi rồi ờ, mò có cái mò có cái trong có cái mò có chả nó nó nó bật lên đúng không hả ô git hãy mò na số là mưa là mô có đúng không thân này lên mỏ ít lên nó nên là mô tôi là là nó ho trong mô có tu bông tí có là mô có vậy nó nó nó mô tu cái vô nó bô bô mô có là mô có đây số nó mô hay nó bữa cạ lên bữa cạ lên nè có là mô có là ôi là bập nó có ho bập nó ôi tao gịt hô là tao gịt hô hô là trò đó mô tôi rồi mô hay rồi mô có là không có có có bạc lẹ vậy cả là mô ấy Balik leh lah. Balik leh. Ừ chứ Ơi Chào tôi phải sang bên đó phải tao sang đó Nên tôi tao đang bách lê bốc Chìm bằng bụi thu đó Bà Ô hoàng ở bên nhà của tôi nè Ờ Nằm lá Mà chìm Eh, kerja danau nyo. Eh, tanah nah. Pak le, ah, bak le klep pak. Eh, wal kemak klep kemak. Mak. Đâm. Ở đây. Được rồi. Còn có muốn gì? Đâu, mình biết mình biết chữ, mình biết chữ, thôi cái tay mình. Rồi rồi rồi. Không. ผมแล้วเราไปพูดถึงเนาะไปพูดเกี่ยวจนเลยโอ้ยจนชุ่มเลยมันไปดูพอมาดีก่อเอานั่นที่ตันกไมาดีก่อจังหวะเห็นนกก่อนทอดนึงนอก่อนนึงนอกก่อนน่ะ Wala ba yung katabat yung kada nga? Ubli ibat wala ya. Ubli ibat wala. Nokot, nokot. Katabat yung man. Oo. Diyan pala, pala, pala, diyan, diyan, diyan, pala. Diyan, diyan, diyan, diyan, diyan. Nunok, nunok, nunok, nunok, nunok. Nunok, nunok, nunok, nunok, nunok, nunok, nunok, nunok. Nagbilagan ka mo? No, baya, bibila na tanan ng plita. Wait. Nuno ang shot lagi pun yon ko bala ko sana. Bibila. đúng không? Ờ, bệnh bệ này có bệnh bệnh bệnh bệnh gì hết. À, chùm chùm bộ bộ đu. có cái này gì đâu nghịch Bộ rồi ta, cái mình giờ chung mình nè. Bộ rồi giờ mình chung mình. Bộ. Giờ mình chung chung mình. Ờ cinta cinta bejak. Ini bejak lah, cho, kalau cho, kalau mencong bejak lah, cho, bejak cho, rừng đè này mới lăng lè bao giờ thôi đấy đấy rồi đó đẹp quá đó lăng lè có Hãy subscribe nữa rồi hả ủa hắn bơi nữa rồi mà nè rồng quá lấy cái cái dựa rồng quá đấy, có mạ mẹ cái có có mạ cái có to liền cái gì mạ chấm nhua chấm có chả không phải là nhua thô rồi cái cái cái nào vậy, rồng đi rồng nó nó rồi nó có cái có to lên chấm mấy cái nữa đó là em như vậy thôi gít như vậy thôi là nhớ cũng được rồi đấy là là có là là gít được rồi lako jo chim mak la git ro git ba nga ko mà chìm chim git ko pe bala la git tho la yo ko ndam nyu me wa ko na ne ko nam nyu á nyu á ô git hả nó để cho rồi nên lăng ra tao á để hơi bằng quang rồi thôi ừ để hơi đó ô bro rục rục tôi bắt được rồi nói ờ, nói nó nó nó nó nó nó ta nó đi thôi buôn ni nak nang keleta aja weh keleta nak nak aja weh keleta nak wo wo keleta kau jun jorwa keleta kau wo kau jun ugit keleta aja jim keleta keleta kau jorwa keleta kau Rồi, trong đây. Em bên lấy cho con khoang lên. Rồi đi cái gì? chim bông chim bông nét chim bông chim rồi rồi trong rồi cái năng ờ, bịch là la tăng nó giờ chim gần ờ, vô vô mình cái đứa nó gỡ rồi thôi đi roh roh roh roh rồi tadi rohnya eh roh di nitip lah nitip macam wah jem nyukun rồi nyubang roh sabang dulu kau roh wah iya kenapa eh roh kau rena roh roh kau roh kau dah rồi gịt ừ, cứ ừ. buông ra cho gờ ngà gờ phạ gờ thế vậy tập ai tao nó bạch bạch play bạch châm ra có đến nhiều to là lè nhiều như cho chấm đến nhiều lè ờ, là là là là là lè rồi có biết là là làm con mới dỡ ra nhưng là là cũng là do nhưng dỡ ra ngoài muốn nên ờ, quan đấy tao còn lẹ như cái nhà hoa ta hoa nhỏ tao kìa còn lẹ như cái nhà ơi ơi có một phi bao lấy cho thế này ba Putih na, putih na. Abu, no no, tara na, mo na ka ba? E mana, tara na. Wa wa ko na na. Ba. Mo nyam na ganyan. Oo, na no no niyo. Pang tak may bi na. Oh, le bi boy. Oh, le bi boy ha. Ko na ko na, tara na, kapain na. Ko ko ko na, ko na, ko na, do tara na. Na na na. Okay. Ala, bisa. Ba, pre, pre, pre. Ba, ba. Ni. Ba, pre na. Ini ni. Tang. Ini, ini. Di sini di sini. Udah, udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Wah, udah. Di sini, di sini. Udah, udah, udah. Pak. Udah, udah, udah, Pak. Pak. Tahan, tahan, udah. Udah, tahan. Udah, tahan. Tahan, tahan dulu, ini, Pak. Oh. Bi, lu ke kiawa nun. Tahan, udah kan, Jay. Bon, gua, gua, gua, gua, gua, gua. Bi. lebih dengan ke kiawa. Tahan, tahan, udah kan. lah, lu tak. Jay. bi dia kau kenun mau bi kalau nun dia kau nun bu kalau tak ada bu bi kalau tak ada amat hem dah kini git baca baca mereka cắt git là là là git ừ, ừ, là đang cắt chim đang lấy cái tiếng tao là bu đó này ta còn lại ta còn nằm một ha có có baca chim vừa dỡ có có một anh chim git nó git baca là nó dỡ rồi ก็น่ามาจะคิดนนัตอนเกี่ยวดีมาจะยิมก็ต้องตอนปลาะนะตาเฮ้ยลูกก็ลูกลูกนนลูกก็อยู่ก็พาโยปับเจ้าคิดพปับอู้กูบอกรับกลาก็บีอยู่กลาเออพาพาไปยังนี่นะเออกลาก็บีอยู่กลาบุกรับไปต่อเขาฮัลโหลยังไงเนี่ยนายมาแรกแรกกลาทาช่วยดิบุเยอะเออบุเยอะบุตูบุตองโฮไม่ห้อยังเจตาอมรู้ผมมองเป็นเออเป็นนอเก็เอป็นห้อเป็นนี่หเอ giá tá đấy đi ra đây nếu vậy tại đi gia tăng lên là ở ờ, chắc phải phải tao hal con ờ, hiệp lung nó nên nó tao rồi à bơ